để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để cũng như để các bạn sử dụng bếp ga nội địa nhật nó tiết kiệm hơn á, thì chúng tôi có bán kèm một cái pin pin sạc như thế này hoặc là tặng kèm cho các bạn tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 3 cho đến 4 tháng khi bếp thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công tôi sẽ thử cho các bạn xem đây hai bếp của tôi đã khóa ga kèm thêm tiếng nóng rờ le dù công tắc có năng mở đấy tôi sẽ lấy hai miếng sắt xuống và thử pin sạc cho các bạn xem luôn để sử dụng pin sạc á các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một pin pin sạc sẽ không bắn vừa vào được vì thế chúng tôi kèm theo một cái thanh lò xo để tăng chiều dài cho viên pin pin có hai đầu dấu đầu đánh dấu chúng tôi đánh dấu trừ là cực dương và dấu cộng là cực dấu trừ là cực âm và dấu cộng là cực dương cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc lò xo lào vào để cố định sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì có hai cái tự dấu trừ và dấu cộng dấu trừ bên trong dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp y chang như vậy các bạn chú ý là tránh lắp sai đảo cực vì nếu lắp lâu ngày sẽ làm hỏng pin cũng như bếp sẽ không hoạt động được bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường để biết được cái lượng pin của nó còn nhiều hay ít khi mà sử dụng chúng ta có thể nhìn cái đèn đây đèn sáng đỏ lên không tắt tức là pin yếu hoặc là các bạn nghe tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh như thế này tức là pin nó còn nhiều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 giá bán là 80 000 một cái để sử dụng rất là đơn giản các bạn lấy dây sạc chúng ta cắm vào cái thiết bị hành giờ. rồi chúng ta cắm vào đây thôi các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút và nhỏ nhất là một phút tôi sẽ để một phút để thử bước cuối cùng các bạn lấy pin sạc ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa sau khi hết giờ cái thiết bị này sẽ cắt điện và các bạn các bạn có thể à, hẹn giờ tắt bếp nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được cái thời gian chính của nó